manh mối chùm cuối sau vụ phản đòn của ông cựu Chủ tịch Phúc. Lời thanh minh cho vợ con và cú gải bẫy Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã làm cho dư luận dấy lên một hướng nghi ngờ khác. Phải chăng chùm cuối vụ Việt Á không phải là bà Trần Thị Nguyệt Thu mà là ai đó ở vị trí còn cao hơn nữa? Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra sau lễ bản giao công việc của ông cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Cho tới nay, tất cả các tờ báo của nhà nước Việt Nam không đăng tải bất kỳ một lời kết luận nào về sự liên quan của ông cựu chủ tịch nước đến vụ án Việt Á cả. Chỉ có kết luận ông chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc để cho người dưới quyền sai phạm của Trung ương Đảng. Và nếu thực sự ông Nguyễn Phú Trọng không kết luận vợ con ông Phúc dính đến vụ Việt Á thì ông Nguyễn Xuân Phúc chớp thời cơ để mà thanh minh. đưa hình ảnh ai đang nắm giữ tới 80% cổ phần của Việt Á vậy? Thực ra mà nói, ông Nguyễn Xuân Phúc không cần thanh minh cho tin ở ngoài mạng xã hội, bởi London không thể buộc tội vợ con ông mà kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương mới là quyết định số phận cho vợ con. Ắt ông Nguyễn Xuân Phúc hiểu rất rõ điều đó, không ai lại tốn công thanh minh với lời đồn đại. Cho tới giờ, giới quan sát vẫn tin lời ông Nguyễn Xuân Phúc là thật. Ông Nguyễn Xuân Phúc đã bảo rằng Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xác nhận vợ con ông không dính dáng đến Việt Á. Nếu ông Phúc nói sai, ông Trần Cẩm Tú có thể giải thích trên báo chí. Đằng này, ông Trần Cẩm Tú không lên tiếng giải thích, mà Trung ương Đảng lại cho báo chí đồng loạt rút lời nói của ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khi đó. Cũng vì phản ứng của chính quyền như thế nên không ít người nghĩ rằng ông Nguyễn Phú Trọng đang ép ông Nguyễn Xuân Phúc phải chịu đổ vỏ cho chùm cuối nào đó, chứ thực ra không phải vợ ông Phúc đã làm. Ông Nguyễn Xuân Phúc khẳng định gia đình ông không quen biết giám đốc Việt Á Tuy nhiên lâu nay người ta vẫn nghi ngờ 80% cổ phần trong Việt Á tương đương với 800 tỷ đồng là cổ phần của bà Trần Thị Nguyệt Thu. Đây là mâu thuẫn chưa từng thấy của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải giải thích rõ ràng. Chỉ cần Trung ương cho công bố người chủ của 80% cổ phần Việt Á là ai, mọi vấn đề sẽ rõ. Nếu 80% cổ phần này do bà Thu đứng tên thì điều đó sẽ bác bỏ lời khẳng định của Nguyễn Xuân Phúc chứ không cần lời ông giải thích cũng chẳng cần rút lời ông trên các báo chí của nhà nước. Đây là hình ảnh bắt Phan Quốc Việt thì Tô Lâm biết ai sẽ là chủ thực sự của Việt Á, nhưng sao lại không công bố? Nếu 80% cổ phần của nhân vật ẩn danh trong Việt Á, chứ không phải là bà Trần Thị Nguyệt Thu, thì câu chuyện lại đổ bể thành chuyện rất lớn. Hóa ra, việc phế chuất ông Nguyễn Xuân Phúc là làm hàm oan cho ông, và nhân vật kia là ai mà có thể bắt ông Nguyễn Xuân Phúc gánh tội thay mình. Có ý kiến cho rằng nếu quả thật 80% cổ phần trong Việt Á là của bà Trần Thị Nguyệt Thu thì chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam công bố cho rồi. Họ công bố để dư luận không nghi ngờ ông Nguyễn Phú Trọng đang đổ oan cho ông Nguyễn Xuân Phúc. Với lại khi bắt Phan Quốc Việt, ông Tô Lâm hẳn đã biết rõ ai là nhân vật sở hữu 80% cổ phần trong Việt Á. Trò chơi ở thượng tầng chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đang diễn ra hết sức khốc liệt nhưng lại rất kín tiếng. Đảng Cộng sản họ cố che đậy bản chất sự thật của vấn đề, họ chỉ muốn cho xã hội biết những gì họ cần cho biết mà thôi. Đôi khi muốn khai thác sự thật thì phải đặt câu hỏi, phải sắp xếp sự kiện phân tích điểm nghi ngờ thì vấn đề mới sáng tỏ. Không thể tin vào những gì mà chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam kết luận trên giấy được. Đây là hình ảnh, nếu lời thanh minh của Nguyễn Xuân Phúc là đúng Vậy chùm cuối là ai vậy? Người 80% cổ phần ẩn danh của Việt Á nếu là hạng tiểu tốt dưới bà Trần Thị Nguyệt Thu thì người đó sẽ bị đưa ra ánh sáng. Thậm chí nếu bà Trần Thị Nguyệt Thu thì cũng đưa ra ánh sáng rồi. Trong lúc Việt Á thì bị đánh thật rát, ông Nguyễn Xuân Phúc thì bị ngã ngựa mà nhân vật sở hữu 80% cổ phần Việt Á vẫn không thể lộ diện. Thì không khỏi làm cho nhiều người đặt câu hỏi có phải 80% cổ phần Việt Á